mừng khai trương Thảo Kính Store tại 614 Quang Trung, thành phố Thanh Hóa, khao toàn thành phố Thanh Hóa đeo kính thoải mái với cực nhiều ưu đãi. Tặng 200 gọng kính hoàn toàn miễn phí và không điều kiện trong khung giờ vàng 9 giờ đến 16 giờ từ ngày 25 tháng 3 đến mùng 2 tháng 4. Tặng kính lão đọc sách cho toàn bộ khách hàng trên 40 tuổi. Tặng trong ánh sáng xanh cho tất cả khách hàng. Đặc biệt là game show Lọt khi nào nhận quà khe đó với giải thưởng cao nhất 2 triệu đồng và sale 50% toàn bộ gọng Hàn Quốc tại cửa hàng. Một chương trình ưu đãi cực lớn Thảo Kính Store gửi đến toàn bộ các em học sinh, tặng miễn phí toàn bộ gọng kính trẻ em siêu dẻo, siêu bền cho toàn bộ học sinh tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông cơ sở. Mời tất cả mọi người qua 614 Quang Trung, thành phố Thanh Hóa để nhận ưu đãi của Thảo Kính Store.